làm gì có đứa trẻ nào tăng động tự kỷ làm gì có đứa nào phát triển não kém nó gần như giống nhau cả trừ trường hợp lỗi trong bào thai còn lại là gì ạ chúng ta không cập nhật những cái tần sóng của chúng ta cho cho con cho cái mà chúng ta đi cho nó cập nhật một cái sóng năng lượng khác và chúng trở thành những cái sóng năng lượng đó thế là trẻ tính cách của chúng hình thành theo đúng những cái gì chúng đã cập nhật và vô tình cha mẹ đưa đi khám thì được gọi là tăng động tự kỷ những cái bộ phim hoạt hình thì tạo ra đứa trẻ tăng động còn đứa trẻ tự kỷ thì sao ạ người ta gọi là tự kỷ thực chất sao chúng cập nhật những cái tần sóng năng lượng gần như gọi là không có chơi một mình mà. chơi với ba đồ chơi cứ ê a nói chuyện một mình thì chúng cập nhật với cái gì với cái tần sóng chính của chúng mà tần sóng của chúng là tần sóng của đứa trẻ gì mới sinh nó chẳng có cái gì ê a à, thơ bập bẹ nói chuyện một mình và nó cập nhật đúng cái cái gì đúng cái tần sóng của chính nó thế là lớn lên vài tuổi nữa nó vẫn cứ ê a thần thơ một mình và chúng ta đổ lỗi cho gì tự kỷ nhưng quan sát lại những năm 70 80 những năm mà chưa có cái điện thoại di động thì các bạn thấy tôi nói rất chính xác luôn lúc đấy có trẻ tác động không ạ hiếm lắm hình như không có đâu những trẻ tự kỷ có bạn, thời kỳ đó có nhưng ít bởi vì lúc đó là cha mẹ ở các thành phố là bận rộn thì nhốt con một mình chơi thì chúng trở thành đứa trẻ gì ạ cập nhật những cái sóng năng lượng mà do chính chúng tự đưa ra nghĩa là một đứa trẻ mới tập nói và chúng cập nhật chính chúng nó nên cứ quan sát lại cứ quan sát lại ngay cái bài hôm qua tôi chia sẻ về về ung thư đấy. cứ quan sát lại những năm 70 80 đổ về trước chúng ta nhận ra hết thì đối với đứa trẻ những cái sóng năng lượng đó, chúng ta quay lại nhìn những đứa trẻ những năm 70 80 đổ về trước lúc này chúng ta sẽ phát hiện ra và đến khi tôi giới thiệu đến những cái điện thoại chúng ta logic lại thì thấy nó rất rõ nên những đứa trẻ nặng mà nhiều nhiều bác sĩ gọi là tăng động tự kỷ còn tôi chẳng có đứa trẻ là tăng động tự kỷ chúng đang kết nối rất tốt nhưng kết nối với tần sóng rung động mà chúng đã cập nhật trong thời kỳ trước 6 tuổi nên một đứa trẻ lười nhác hay là một đứa trẻ nghiện game rồi lớn lên kể cả nghiện heroin hay là nghiện cờ bạc nó đều có những dấu ấn trong quá khứ từ việc cập nhật những tầng những tầng sóng rung động thời kỳ trước 6 tuổi điều quan trọng là hầu hết cha mẹ không nhận ra và chúng ta gì ạ đổ lỗi có ai nhận ra đấy là lỗi của mình không tôi khẳng định nhá nếu như trừ trường hợp các anh chị nuôi con nhỏ mà đã học lớp phép màu của tôi mặc dù mới là lớp đầu tiên chưa hoàn thiện nhưng hầu ấy, thì hầu hết là đổ lỗi chẳng ai nhận lỗi cả tại gì? tại số phận tôi như vậy rồi số phận nó như vậy thì nó rồi tôi thấy có những cha mẹ cậy có tiền mà mang đến cho một đơn vị giáo dục nào đó khoán và họ làm không được thì lại trách thân trách phận rồi lại đổ lỗi cho họ nhưng thực chất thì ngay ở lớp phép màu tôi tôi bảo hãy thay đổi bản thân đi và nhận ra cái lỗi đó thì rất nhiều gia đình chưa động đến con đâu chưa động đến con đâu mới động đến cha mẹ thay đổi cái tần sóng rung động trong tâm thức của cha mẹ thôi mà đứa con bắt đầu chuyển đã có hiện tượng chuyển Thế đây là một cái mà chúng ta phải nhìn ra khi có một đứa trẻ mất kết nối nó đau lòng đau lòng vô cùng với những đứa trẻ bị nặng có thể từ cái việc chúng tự tử hay là số phận của chúng bị đảo ngược đáng ra nó phải là ai đó ở xã hội này thì cuối cùng chúng trở thành những đứa trẻ mà xã hội thì không trưng dụng đi làm thuê không xong chỉ vì mất kết nối và khi tôi phát hiện ra cái công cụ mà tôi logic lại có thể giúp được trẻ rất nhiều tôi đang tập trung vào vào lớp trẻ nên cái việc đầu tiên đấy việc đầu tiên chúng ta phải nhận ra khi trẻ mất kết nối với gia đình thì số phận của cả gia đình đó thay đổi chứ đừng nói là riêng trẻ nhiều gia đình đang sống quen với những đứa trẻ như thế cảm thấy kệ nó thôi nhưng không hình dung ra sau 20 năm nữa 30 năm nữa mình già yếu còn đứa trẻ lớn lên một đứa ngọc ngọc trong nhà hoặc một đứa đần thối trong nhà thì điều gì nó sẽ xảy ra có khi mình còn bị nó đuổi ra khỏi nhà về già nó còn cho ăn roi ăn đòn không hình dung ra đâu vẫn mặc kệ nhưng nếu nhìn ra thì sao thì thấy cái điều mà thay đổi được chúng nó cực kỳ quan trọng bởi vì nó sẽ thay đổi ngay số phận của cả gia đình chứ đừng nói là số phận của chúng nên khi chúng ta những ai mà biết được cái công cụ một cái lớp học rất đơn giản buổi sáng này đó là lớp phép màu mà tại sao tôi thay đổi được hầu hết tôi khẳng định hầu hết tất cả những học viên học buổi sáng sáng mai tôi sẽ kiểm tra tôi kiểm tra tất cả những ai mà nói rằng trong lớp học đó chưa thấy thay đổi tôi sẽ hỏi bởi cái thay đổi này ấy là không phải là các bạn nhìn thấy phép màu về tiền bạc mà thấy phép màu ở gì ạ ở cái tần sóng rung động nghĩa là trước đây bạn đi làm này, quay về nhà nhiều khi bạn không muốn về nhà hoặc về nhà bước vào nhà nó có một cái cảm xúc khác còn sau khi học lớp phép màu mặc dù nó mới đi được ba hai phần ba quãng đường hơn hai phần ba quãng đường nhưng có thể bạn đã thay đổi được những tần sóng rung động bạn về nhà bạn cảm thấy có một tần sóng có một cái không khí khác hẳn chả lẽ một người ở nhà kể cả một người nào đó đi làm không học lớp buổi sáng mà người ở nhà học lớp buổi sáng bước vào nhà mà người ở nhà đã học lớp buổi sáng mà luôn luôn có câu thanh kêu ai love you chẳng lẽ không có sự rung động trong tâm thức của người nghe nên bạn nào nói là học lớp phép màu buổi sáng không thay đổi thì hãy quan sát lại bạn có thực hành câu thank you I love you không còn tôi khẳng định những ai thực hành câu đó 100% phải thay đổi đặc biệt kèm theo được công cụ mà tôi đã cho công cụ đứng trước gương nói những điều gì chẳng sáng mai tôi sẽ hỏi những ai đang bảo chưa thay đổi chứ không phải là các bạn chỉ nhìn thấy cái sự thay đổi về tiền bạc thấy những điều vi diệu từ tiền tiền bạc ở đâu đó như kiểu trên rời rơi xuống nó rất nhanh và cái điều gì cũng may mắn về tiền bạc thì các bạn cho rằng đó mới là là là là là phép màu thì không phép màu cái lớp sáng chủ đích của tôi ấy, và tôi không tập trung về tiền bạc đâu mà tôi tập trung về mối quan hệ nghĩa là thay đổi thay đổi tần sóng rung động trong tâm thức nghĩa là tôi thay đổi mối quan hệ của bạn với ai các bạn biết không với thằng vô thức trong cơ thể mình nên chỉ cần bạn luôn luôn có một chút nhá có thể trong cuộc sống hàng ngày luôn luôn có một vấn đề gì đó đang xảy ra mà các bạn không bị cuốn theo với cảm xúc đó đó là các bạn đã thay đổi đó là phép màu đã ứng rồi thế là sáng mai tôi sẽ hỏi ở trong lớp trong lớp những người học lớp phép màu về cái thay đổi hay không thay đổi khi học lớp phép màu <clears throat> còn đối với đứa trẻ thì tôi cũng rất chú tâm tại sao tôi mới bảo bất cứ ai đăng ký mà muốn thay đổi tính cách của trẻ thì cha mẹ phải đi học lớp phép màu bởi vì lớp phép màu có tốn tiền không ạ bỏ tiền ra mua mỗi viên đá như đá phép màu còn lại lớp đang miễn phí hoàn toàn và tôi yêu cầu cha mẹ phải học lớp lớp đó bởi vì sao bởi vì muốn thay đổi một ai đó muốn thay đổi một ai đó trong nhà hay là kể cả bạn bè hay là những người thân thì phải thay đổi chính mình nhưng thay đổi chính mình thay đổi chính mình thì không phải thay đổi không thay đổi cái vẻ bề ngoài của mình mà phải thay đổi được tần sóng rung động trong tâm thức của người đó của mình nữa. nghe thì các bạn có thể những người nào chưa học lớp tôi thì nghe thấy hơi trừu tượng đúng không nghĩa là chúng ta nhìn vào một sự vật gì đó sự việc gì đó nếu bình thường ấy là chúng ta gì có thể là buồn à hay bực dọc à hay cáu giận à thì đấy là cái gì tần sóng rung động của cảm xúc đúng không ạ thì bây giờ chúng ta nhìn vào sự việc đó vẫn sự việc đó nhá nhưng chúng ta nhìn vào chúng ta không còn tâm cáu giận hay tâm buồn giàu như khi chưa được biết đến đến lớp học phép màu thì bây giờ chúng ta nhìn rồi chúng ta biết rồi chúng ta học rồi thì chúng ta nhìn vào vẫn sự việc đó nhưng chúng ta không bị cảm xúc không bị cảm xúc của sự việc đó quấn theo nữa thì đấy mới là thay đổi nghĩa là thay đổi gì ạ thay đổi tần sóng rung động trong tâm thức vẫn cái nhìn đó vẫn sự việc đó khó không ạ nghe thì khó nhưng vào trong lớp mọi người đều làm được điều này thế mới gọi là lớp phép màu chúng ta thay đổi được đó chứ không phải là chúng ta bô bô những câu trên miệng để phép màu nó thành hiện thực được và khi chúng ta thay đổi được chúng ta thay đổi được cái trong cái bên trong của chúng ta thì lập tức cái bên ngoài chúng ta cũng thay đổi và lúc này chúng ta muốn thay đổi ai đó thì chúng ta mới thay đổi được nên nghe thì tưởng chừng nó khó nhưng cuối cùng vào lớp vào lớp có thể kéo dài khoảng một tháng xong hầu hết lớp học trong nhóm chúng tôi tất cả các anh chị các bạn trong học trong lớp đó đều thay đổi được tính cách đều thay đổi được tính cách nên muốn thay đổi một đứa trẻ nhá hoặc thay đổi kể cả chồng hay là thay đổi kể cả tính cách của đứa vợ chúng ta hãy thay đổi chúng ta còn chúng ta vẫn nhìn một người nào đó và đổi lỗi thì điều này bản thân chúng ta chưa thay đổi thì đừng thay đổi ai cả đây là nguyên lý không nó gần như bất di bất dịch tôi đã từng kể câu chuyện có một đứa trẻ mà đến nhà tôi bà kể chuyện này. toàn đi ăn cắp trộm ăn trộm ăn cắp ăn cắp vặt cứ ai hở ra nhìn thấy tiền với ví kiểu gì nó ăn dình lấy bằng được nhưng điều quan trọng là cô bé cứ lấy xong mang tiền đi mua kẹo xong phát có khi phát cả trường cả lớp cứ đứa nào quý là nó phát và đến bên tôi tôi bảo không biết cốt kiểu gì mà nguyên lý muốn cốt cho ai đó muốn thay đổi tính cách của họ thì phải gì ạ đồng hành dẫn dắt các bạn bảo làm nào non trộm cắp đồng hành như là làm nào tôi bắt đầu kể câu chuyện của tôi tôi coi như chưa bao giờ nghe câu chuyện của bé tôi mới kể bằng tuổi con á ngày xưa chú suốt ngày đi ăn trộm vặt cứ nhà nào có quả bưởi và 99 quả ổi 99 là chú kiểu gì cũng chui vào được chú ăn trộm xong rồi chia cho mấy thằng ở ngoài thế là nghe đúng tim mà sướng cười <laughs> ha cháu cũng thế thế là hai thằng ăn cắp ngồi nói chuyện với nhau đó thế là tôi kể chuyện tôi đi ăn cắp ăn trộm xoài bưởi rồi chia cho mọi người thế là nó cũng kể chuyện nó đi ăn trộm tiền mua kẹo cho mọi người tức là hai thằng ngồi nói chuyện với nhau một thằng chú một thằng cháu có phải dễ đồng hành không sau đó khi đồng hành được bắt đầu tôi mới lái thì tôi mới bắt đầu sau đó tôi mới nhận ra là tôi mới nhận ra là ăn ăn cái cây xoài cây ổi đó người ta mất công người ta trồng chăm bón mãi mới được quả mình đi ăn trộm người ta người ta không có tiền mua gạo đó thế là chú ân hận quá thế là bắt đầu nó ngồi nó sức đó thay đổi đứa trẻ đó đồng hành dẫn dắt ở đây có ai đồng hành dẫn dắt không ạ con đi ăn trộm bố à mày ăn trộm gì bố đi theo ấy không có không đúng không bác cậy vụt ngay nhảy sùm rồm ngay đúng không làm gì có chuyện mày ăn trộm mà con ăn trộm cái gì bố cũng thế hồi xưa bố cũng thế ăn trộm cái gì bố chỉ cho nhưng mà đồng hành như thế có ai làm được không ạ hầu như không nhưng mà chúng ta lại không biết không đồng hành thì không bao giờ dẫn dắt được các bạn ra đường đó. đường phố xe kín mít các bạn muốn qua đường làm thế nào nhảy sổ xuống á cám chết ngay đúng không nhưng các bạn hòa vào dòng dòng dòng xe đó và các bạn sang đường dễ không còn các bạn sang thẳng ngang thẳng thẳng tưng có sang được không ạ nên cái đồng hành dẫn dắt này nó cực kỳ quan trọng dẫn dắt một đứa trẻ con như vậy không những đứa trẻ con nhé các bạn mà đang đối kháng hoặc đang mất kết nối với một ai đó kể cả là người cao tuổi kể cả là cha mình mẹ mình hay là chồng vợ mình hay là con mình đều có câu đó đồng hành dẫn dắt các bạn đồng hành và các bạn xỏ mũi ai câu này cực kỳ quan trọng bởi chúng ta sẽ giải quyết được hết hoặc chúng ta dùng công cụ một cái công cụ gần như gọi là công cụ của vũ trụ điều đầu tiên chúng ta phải nhận ra chúng ta là tôi cũng đã từng kể câu chuyện mà người à, người mẹ ăn ăn chay mới được 2 năm thôi hai ba năm gì đó còn đứa con thì ăn thịt suốt ngày cơm nó còn ăn ngày được bát có lại chị ăn thịt không cứ thịt rang thịt kho thịt xào thịt lợn thịt nấu ăn mà tôi không biết làm thế nào khi người bạn người bạn của cô ấy học cùng tôi cũng học NLP master nhưng mà cô bảo em chị em chả biết xử lý nào em nhờ anh tôi thời điểm đó năm qua năm kia thì tôi chỉ đi làm thanh lọc chứ tôi không cốt mặc dù tôi biết tôi cũng có cái ờ, cái cái năng khiếu về cốt thế nhưng cô ấy mời thì nhờ thì tôi bảo không không giúp được người ta đến người ta còn ngồi dưới khách sạn và tôi bí mức độ là tôi bí mức độ là tôi không biết làm thế nào các bạn chờ tôi một chút ở đâu gọi nhỉ và tôi vừa đi cái câu câu thanh kêu ai làm gì mọi người lên dùng liên tục nó cực kỳ hay tôi bước xuống cầu thang tôi không biết xử lý nào tôi cứ lẩm bẩm mỗi câu thanh kêu ai love gì thanh kêu ai love gì thả lỏng cứ thanh kêu ai love gì thanh kêu ai love gì tôi đi và đến cuối từ tầng 4 xuống tầng 1 tôi vẫn lẩm bẩm đi ra ngồi chỗ uống nước thì tôi phát hiện ra có một chị phụ nữ ngồi đó thì tôi đoán là người bạn vì tôi lạ chị cũng không biết tôi đâu nhưng ngồi tôi vừa giới thiệu cái thì thấy sổ một chàng chả với tôi là ai đang lạ hoác mà mà kể tội con ăn thịt rồi uh, mất kết nối nói không nghe nghĩa là hai mẹ con nhà chỉ có ba mẹ con ở nhà mà mức độ không ngồi ăn cơm cùng nhau trên mâm nữa người ở quận 7 vậy mà chỉ trong vòng một lát thôi tôi ngồi nói chuyện với bé tôi đồng hành với bé thì thì mẹ bạn ấy nhận ra ngay và xin lỗi bé trước mặt tôi bởi vì sao ạ đứa bé ăn thịt từ lúc mới hơn một tuổi thì các bạn bảo là một đứa trẻ hơn một tuổi mà ăn thịt từ hồi đó thì ai đầu độc nên chúng ta luôn luôn gì đổ lỗi người mẹ đổ lỗi thì thôi rồi cứ con em nó hư lắm nó thế này thế nọ em nói nó không nghe nhưng có nhận ra mình là kẻ đầu độc nên khi tôi hỏi bé ai cho con ăn miếng thịt đầu tiên hai đứa mới ngồi với nhau nó bảo con ăn tự ăn thôi tôi bảo không đúng lúc có hơn một tuổi con biết đâu là thịt đâu là rau đâu cho gì ăn đấy ai đầu độc bọn con ăn thịt những miếng đầu tiên hai đứa giơ tay chỉ thẳng vào mặt mẹ mà đúng thế tôi quay sang mẹ tôi không nói chuyện với hai bé nữa tôi quay sang sang mẹ có phải lúc mới sinh lúc khoảng một tuổi là đứa hai đứa trẻ đứa trẻ đứa con em nó sống với em không thế mẹ nó mới chỉ gần gần đâu thôi có đúng không có bảo nói to lên và đúng ạ thế ai cho nó ăn miếng thịt đầu tiên không dám nói gì em là người đầu độc nó nghiện thịt mà đến bây giờ em gì trách nó không phải tự nhiên nó nghiện đâu thế là hai đứa trẻ sướng còn mẹ em xin lỗi nó tôi nói với mẹ bạn em xin lỗi hai bé đi đặc biệt đứa bé nó đang nghiện thịt xin lỗi xin lỗi trắng trợn trước mặt tôi luôn đấy. hai đứa bé rất hứng khởi khi tôi thấy mẹ xin lỗi trước mặt mọi người luôn nhá lúc đấy được khá đông có cả bạn tôi hai vợ chồng bạn tôi ở đấy đó nhận ra lỗi mình ngay ban đầu thì đổ lỗi một trăm phần trăm cứ cái gì là con tôi quả không nghe con em bảo không nghe nó nghiện này nó ăn thịt mà không bao giờ nó ăn cơm ăn rau nhận ra lỗi gái xin lỗi con trước mặt mọi người còn đứa bé tôi chỉ tả cho cái việc giết con vật nó dãy đành đạch nó đau đớn như thế nào từ hôm sau là giảm ăn rồi đến khi bỏ hẳn ăn chay giống mẹ nên cái việc đầu tiên khi muốn thay đổi ai đó chúng ta phải quan sát lại chúng ta thay đổi chúng ta cái bài hôm nay tôi nói gần như là một buổi cốt tôi chia sẻ kiến thức này nó gần như là một buổi cốt mà các anh chị vận dụng được ngay trong gia đình trong bất cứ trường hợp nào từ mất kết nối cha mẹ mất kết nối vợ chồng mất kết nối với con cái và đến khi chúng ta nhận ra chúng ta thay đổi chúng ta xong chúng ta thay đổi bất cứ ai đều được và lúc này các anh chị mới thấy thay đổi người khác không khó đâu tuy nhiên nó phải có thêm một cái công cụ công cụ và cái công cụ đó thì ở trong lớp phép màu buổi sáng là tôi trao dần cho khi chúng ta thực hành thực hành lòng biết ơn và để nó tạo thành dấu ấn thay đổi cái dấu ấn trong tiềm thức của chính chúng ta điều đặc biệt nữa điều đặc biệt nữa là chúng ta phải thay đổi được dấu ấn trong tiềm thức và dấu ấn trong tiềm thức thì có hai phương pháp phương pháp thứ nhất là thôi miên dòng thời gian thôi miên dòng thời gian hay còn gọi là timeline và bạn nào nếu như muốn ứng dụng quy trình này thì gọi điện cho tôi đăng ký thì tôi lấy rẻ thôi tôi chỉ lấy bằng 1 phần 3 1 phần 4 so với giá thị trường một buổi tôi lấy khoảng 10 15 triệu thôi đó hai đăng ký tí nữa tôi cho số điện thoại đăng ký luôn bọn tôi phải đăng ký và làm những cái quy trình này có những người phải mất 30 đến 60 triệu các bạn nhé nên tôi lấy cái giá đó là giá hữu nghị lắm rồi đó còn nếu những ai không dùng phương pháp timeline nghĩa là xóa dấu ấn trong tiềm thức thì chúng ta ứng dụng một công cụ khoa học bằng lượng tử nó sẽ mất khoảng độ 800 đến 1 triệu đồng trong vòng à, cái gói đó nếu thêm vần xuất Facebook chắc một hai triệu gì đó trong vòng một năm đó nên các bạn tự chọn một là tôi sẽ giúp các bạn khoảng 15 triệu hai là các bạn mất một triệu ra các bạn chọn nhá hay tôi chọn hộ <laughs> điều quan trọng là dù có thể mất 30 40 triệu nhưng nó thay đổi được số phận đấy các bạn bởi vì có những người mất cả cuộc đời vì không làm quy trình này nghĩa là không xóa dấu ấn trong tiềm thức nên khi mà tôi học thầy bát xong các bạn biết không có gia đình bốn người học xong mất một tỷ nhưng nhảy lên cả bốn người đó bê thầy mỗi người một chân một tay bốn người bê bốn góc tung hô thầy thầy muốn năm em đã mất một tỷ hiểu được cuộc đời gia đình em đã hiểu được như vậy giá trị như vậy thế mà ở đây tôi biết là nhiều người mất có trăm nghìn <laughs> hai trăm nghìn thêm thêm mà tiếc người mất một tỷ thì tung hô thầy người mất trăm nghìn tiếc bởi các anh chị chưa hiểu được chưa hiểu được là khi chúng ta thay đổi được dấu ấn trong tiềm thức là chúng ta thay đổi được cả một cái tổng nghiệp cả một số phận của một con người một con người có thể nếu như để nguyên như vậy với cái dấu ấn tiềm thức đã bị cài đặt vô tình cài đặt có thể cuộc đời của họ của những đứa trẻ đó sau này lớn lên chỉ lam lũ đi làm thuê có khi bị xã hội còn coi thường bởi suốt ngày chỉ có tính khí thất thường đi làm thuê vài triệu một tháng còn vẫn bộ não đó vẫn trí thông minh đó nhưng thay đổi được mỗi dấu ấn thay đổi mỗi dấu ấn mà thay đổi được có thể nó trở thành những nhà lãnh đạo bởi vì những đứa trẻ này khá giỏi luôn và đừng nói tiền tỷ có thể hàng chục hàng trăm tỷ chúng làm ra được thế nhưng có thể ngay thời điểm này những cha mẹ bỏ ra có hai ba trăm bạc cho con để thay đổi như vậy còn đắn đo không làm và trong cái đó công cụ này là công cụ khoa học nhé các bạn mà đi học như bọn tôi ấy, thôi miên dòng thời gian đó còn nghi ngờ nó chiều tượng học lớp buổi sáng của tôi nhé học lớp buổi sáng của tôi còn có công cụ cụ thể nhìn thấy thay đổi còn các bạn đi học các thầy không có công cụ đó đâu cho thầy cốt cho xong cái tiền thì vào vào vào cục ấy rồi vào hòm rồi vào két của thầy rồi xong buổi học về mày thấy thế nào tao vẫn thấy thế thế thôi tiền thì mất thấy thế là thế nào là tiền đi rồi còn không biết là có thay đổi được tiềm thức hay không ai biết ai đi lục vào tiềm thức có biết còn tính cách vẫn như vậy nên vì khi nhận ra được nhận ra được cái việc mà đi học nhiều khi mất tiền oan không thay đổi được bởi vì thay đổi được cái số phận ấy, là nó thay đổi tính cách mà thay đổi được tính cách thì thể hiện ngay trên khuôn mặt nhìn khuôn mặt đã sáng thay đổi tần sóng rung động mà nên là đối với việc mà mà tại sao tôi phải ra cái lớp đó vì tôi thấy nhiều người mất tiền oan quá có những người mất tiền thì thay đổi được nhưng cực kỳ ít học xong và thay đổi được cái tần sóng rung động trong tâm thức các bạn cứ để ý xem đó sau cái lớp phép màu bạn nào thay đổi được sử dụng các công cụ được lập tức khuôn mặt trẻ ra tươi ra các bạn cứ để ý tất cả các lớp phép màu buổi sáng này. trong lớp của tôi khuôn mặt họ dạng đấy là họ mới thay đổi được khi họ sử dụng cái công cụ đó lập tức cái tần sóng rung động trong tâm thức của họ thay đổi thì vẻ bề ngoài từ làm ra cũng thay đổi mà lớp K1 thì còn khoảng 10 ngày nữa mới kết thúc vậy và ngày hôm nay thì các bạn đã nắm được có những cái công cụ để giúp các bạn thay đổi đó là thôi miên dòng thời gian hai là học lớp phép màu buổi sáng lớp phép màu học phí không đồng phí mua dụng cụ mất gần 300 còn nếu như muốn tôi trực tiếp thôi miên dòng thời gian xóa dấu ấn tiềm thức thì tôi lấy chỉ bằng 1 phần tư 15 triệu một dấu ấn đấy tùy các bạn chọn <laughs> điều quan trọng chúng ta phải nhận ra là giá trị kinh điển nhá xóa dấu ấn là thay đổi số phận cuộc đời của mỗi con người khi chúng ta ứng dụng khi chúng ta ứng dụng xóa dấu ấn còn các bạn không xóa dấu ấn đừng nghĩ rằng là tôi học cái này học cái nọ tôi sẽ thành tài không có thế mới gọi là dấu ấn tiềm thức tôi đã nói với việc ăn quả chanh đó các bạn phải đừng tiết nước bọt đi làm sao hãm được tiềm thức sức mạnh của nó có vậy nó mới là cây đèn thần trong mỗi người có thằng Aladdin nào ngăn được cây đèn thần không không đúng không ạ và chúng ta đang có cái công cụ mà ông Cúc ông Văn Cúc ông đang trao cho chúng ta một công cụ khoa học nó đáng giá cả tỷ đồng ấy chứ đừng nói là mấy trăm ngàn thay đổi số phận không nên là chiều mai anh chị nào muốn tìm hiểu muốn giao lưu với uh, mà uh, chưa học lớp phép màu thì giao lưu với với nhóm phép màu của chiều mai chúng ta hiểu thêm khi ở đó học lớp phép màu thì các anh chị các bạn sẽ nhận được cái gì còn 10 ngày nữa mới kết thúc tuy nhiên cũng khá nhiều người đã thay đổi được cái tần sóng rung động này mà ngày mai sẽ là buổi giao lưu và ngày hôm nay thì cái phần chia sẻ của tôi đến đây thì tạm dừng thì với cái nội dung mà ngày hôm nay tôi chia sẻ thì các anh chị cần nhận ra mấy cái nội dung chính đó là muốn thay đổi ai đó thì chúng ta hay thay đổi chính chúng ta mà muốn thay đổi chúng ta thì chúng ta phải thay đổi dấu ấn trong tiềm thức thay đổi tần sóng rung động trong tâm thức của chúng ta chứ không phải thay đổi ý thức thì lúc này chúng ta thay đổi bất cứ ai chúng ta giúp bất cứ ai đều hiệu quả đều đạt được nên là việc giáo dục con chúng ta đừng bao giờ áp đặt cho bất cứ ai chúng ta phải đồng hành cùng chúng thì chúng ta thay đổi ai cũng đều được đó là phương pháp mà tôi thấy hữu hiệu nhất còn tôi chưa nhìn thấy một phương pháp nào hay hơn còn chúng ta ứng dụng thì hầu hết các bạn đã biết đến lượng tử hãy ứng dụng công cụ của vật lý lượng tử nó là môn khoa học của cả thế giới này chắc chắn sẽ hướng tới trong tương lai mà loài người chúng ta sẽ ứng dụng xin cảm ơn tất cả các anh chị ngày hôm nay đã ở trong phòng Zoom với tôi nghe tôi chia sẻ xin cảm ơn thank you I love you thank you I love you thầy Thank you, I love you, thầy. Thank you, I love you, thầy. Thank you, cả nhà. Thank you, Thank you, I love you, cả nhà. Thank you, I love you, cả nhà. Hình như trong lớp uh, trong phòng chúng ta hôm nay cũng toàn là là học học cái lớp buổi sáng thôi nhỉ. Toàn quân ta thầy ạ. Em thấy em mới vào được có một buổi sáng thôi à, mới vào một buổi sáng nào cái gì chúng ta đi, đi hai à? mấy ngày rồi mình mới đi mỗi buổi sáng thế thế như thế em à, à, phúc mời em à, em đăng ký em muốn đăng ký cái học cái lớp ấy và thì đăng ký nào thầy à, đánh qua kìa chị đã vào phòng zoom và nhóm nào chưa em em mới vào sáng hôm nay em vào lần đầu tiên à thì chị à, chị phải thông qua ai người ta mời vào đấy à mà, mà phúc nguyễn thành phúc ạ à, anh phúc hả vâng à. chị vào đó để vào cái nhóm à, nhóm à, lớp 2 lớp 2 để học lớp 2 lớp học từ đầu à, em em thầy phúc, cho em vào cái nhóm phép màu của thầy rồi vào cái nhóm dạ. zalo à. này này thế nhưng mà em muốn đăng ký học ấy thì em đó, chưa đăng em... ký ở đấy ạ ngày mai chị vào trong nhóm để đăng ký lớp K2 Vâng. thế mai em vào mai em đăng ký giao lưu với những người cũ đấy. vâng thế sáng mai vẫn học bình thường thầy vâng nhưng mà sáng mai <laughs> chị mới học buổi đầu nữa vào cho nó vui thôi chứ còn nhà học thôi, thôi em cứ vào em nghe trước đã xong rồi em lại học sau vâng thế là đăng ký thì sáng mai hay là chiều mai đăng ký thầy chiều mai vâng thì chiều mai em vào em đăng ký thank you I love you thầy Đấy, học sinh bữa mới học buổi nhớ thế đã là gì thank you I love you thầy vâng em chào thầy thầy cảm ơn thầy rất nhiều vâng. thank you I love you thank you I love you thank you I love you chúng ta chú ý bởi vì đây toàn là hầu hết là học viên buổi sáng thì chúng ta chú ý sự thay đổi sự thay đổi ở trong lớp phép màu không phải là chỉ thay đổi về những sự vi diệu trong tiền bạc nha vâng. vì cái lớp phép màu buổi sáng là tôi trọng tâm đi về gì thay đổi tần sóng rung động trong tâm thức vâng. nên các bạn mà thấy khi về nhà hoặc là các bạn gặp ai đó xưa thấy ghét ghét bây giờ thấy yêu yêu hoặc các bạn thấy bình thường à không ghét như trước nữa đấy là thay đổi đấy là phép màu đã giúp các bạn thay đổi ở đây là tôi chú tâm đến sự thay đổi trong tần sóng rung động của tâm thức vâng. còn một số bạn một số anh chị mà ứng dụng tự nhiên thấy có sự vi diệu của tiền bạc đấy là các anh chị đang thay đổi được tần sóng rung động kết nối với tiền bạc nhá thì nó có sự vi diệu ở tiền bạc nhưng cái trọng tâm của tôi đi là mối quan hệ chứ không phải là là mối quan hệ người với người chứ không phải là mối quan hệ của người với với tiền bạc vâng. đó đó phụ nên là chúng ta khi uh, uh, khi uh, chia sẻ này chúng ta xem chúng ta có thay đổi là thay đổi cái tần sóng rung động chúng ta không phải là thay đổi cái à, thấy có tiền thôi mới thay đổi đâu <laughs> tưởng đấy à, thay đổi thay đổi mối quan hệ là sẽ thay đổi sau sẽ thay đổi tiền bạc vậy đúng tại vì cái à, mối quan hệ nó sẽ giải quyết hết tất cả mà vâng. chính xác như chị nói đấy học sinh mới học được mỗi buổi mà <laughs> rất hay ạ thay đổi được mối quan hệ là chúng ta thay đổi được tất cả mối quan hệ vợ chồng hai vợ chồng cùng chèo một thuyền ừ, chắc chắn nó sẽ đến bến còn mỗi thằng chèo một ngả thì lấy đâu ra một đến bến được không ạ ừ, ừ. Ừ, chào thầy. Cảm ơn thầy rất nhiều. Bạn Lê My à? Ai, à, Lê, ai à, là Lê My? Số điện thoại. Bạn và nhóm mà bạn và nhóm này à, thông qua Lê My. Lê Mị hay Lê My à? rồi ờ, thank you love you chúng ta nghỉ ở đây sáng mai chúng ta vào lớp đúng giờ để học bài thứ 21 à Thank you, I love you thầy. Thank you, I love you cả nhà. Thank you, I love you thầy. Thank you cả nhà. Thank you, I love you cả nhà. Cả nhà ngủ ngon mơ làm sao nhiều tiền rơi cũng được <laughs> mày có khai chia sẻ thank you I love you chúc cả nhà một buổi tối an lành ừ. thank you I love you thầy dạy thầy thank you I love you cả nhà chúc mọi người của con à. Dạ. Đấy. Quỳnh Ngân làm sao học tốt nghiệp đến nơi chưa có bằng chị ấy đâu nhá Thank you, học thuộc mỗi buổi học thuộc như thế mà Ừ. em chào Brazil em chào thầy dạ, cảm ơn chị thank you Brazil chúc cả nhà ngủ ngon để cho cô cho cô nói ra Rồi, chúc cả nhà ngủ ngon. Thank you, love you.